Chào các bạn, thì đây là con biến áp lò vi sóng loại 900M à, e nha các bạn Thì con này mình à, tháo trong lò vi sóng ra nhưng mà không xài tới Mình à, để lâu quá giờ nó đang thui nè Nhưng mà nó còn chạy rất là không bị sao hết Vẫn chạy bình thường nha các bạn Thì cái con này nó tạo ra cái dòng điện là 2000V thì tính ra là 2 kV nữa thì nó mà bị à, các bạn à, khi mà cắm điện vào á thì cái vỏ này là mát và nó ra dòng điện đây có một sợi đây nè một sợi đây và cái vỏ là hai cái là hai dây các bạn thì à, khi nào khi các bạn có nghịch á thì à, khi, khi cắm điện vào thì đừng bao giờ mà à, đụng gần cái à, vỏ này bởi vì cái vỏ này là cái dây mát của nó à, tức là trong một trong hai dây của nó đó thì là hai đầu ra đầu này đầu ra và đầu vỏ này nó mà giật thì chỉ có ngụm của tỏi thôi các bạn mà nếu mà ai mà có cái người mà có nói chung là cái cái dòng điện trở của người người thì bị giật mạnh và người bị giật mạnh giật nhẹ thì à, nếu mà người nào mà bị giật nhẹ thì chắc có thể là nếu mà chạm vào thì à, cháy tay các bạn bị à, cháy hồi lúc trước mình cũng đã bị giật một lần rồi và vẫn vẫn còn sống bình thường <laughs> nhưng mà nếu mà ai mà cái dòng điện trở cao quá thì giật là toi mạng nha các bạn thì à, cái này hôm nay mình sẽ lấy cái dòng điện 2000V à, này ra mình chạy thử à, mấy cái máy mài máy mài góc cho các bạn xem xem cái độ 2000V nó chạy máy mài 220 thử như thế nào các bạn rồi để mà trước tiên là mình thử cái cái độ phóng điện của cái cục mà biến áp này cho các bạn xem 2000V thì nó phóng điện ra như thế nào và cái độ đốt cháy của nó như thế nào rồi để giờ mình ờ, cắm điện vào cho các bạn ờ, thử cho các bạn xem nha khi mình ờ, câu dây lại nha các bạn câu dây điện vào và đây giờ này khi mình câu dây điện vào các bạn và dây này là sợi sợi dây ra thì cái dây à, của nó là cái dây à, đây các bạn dây nhỏ xíu đây thì cái này là nó giờ nó câu vô sườn rồi nếu mình muốn xài cái gì thì mình à, cắt bỏ ra mình nối vô cái dây này các bạn và cái dây này là cái nôi dây thứ hai là nó nối vô sườn rồi bây giờ giờ mình thử cắm điện cho các bạn xem ha đây thì mình thử cho các bạn xem nè ghê không bạn cái này mà nào nó giật cái là chảy luôn không bạn dòng điện 2 kV nữa các bạn Thank you. hai cái lưu vôn đụng vô chỗ nào không cháy cái này mà làm không khéo là toi mạng nha các bạn vậy khuyến cáo đừng có nên à, làm theo nha các bạn rồi giờ mình thử lấy cái dòng điện này mình à, sẽ chạy máy mài cho các bạn xem nha và đây là một số máy mài gốc mà mình đang sử dụng nha các bạn thì à, mỗi cái một cái nó có một công dụng riêng thì mình làm mỗi một, một việc khác nhau nên mình à, à, làm nhiều máy và trong số đó thì nó có cái máy này cái này thì nó bị và đạn nó cũng rung rồi cũng rơ rồi nên chạy nó hơi rung tay nên mình sẽ bỏ cái này ra để mình thử các bạn thử ờ, phá hủy nó thử nói chung là mình ờ, ờ, cũng có nhiều máy nên cái việc bỏ một máy chắc cũng không đáng kể rồi mình thử cho các bạn xem ha thì đây cái máy này mình đang sử dụng bình thường nha các bạn cắm cho các bạn xem vào đạn nên cái độ rung nó hơi cao nữa mà Thôi giờ mình thử cho mà xem Và bây giờ mình phải cắt cái sợi dây này ra nha các bạn Để mà đấu vào nguồn của máy mài có tí xíu thôi các bạn nhỏ xíu à rồi giờ đã tất cả đã được nối với nhau rồi các bạn giờ chỉ ờ, chờ cắm điện thôi đây chờ cắm điện thôi rồi mình sẽ các bạn nó xem nha rồi bắt đầu cắm nha các bạn không sao cả không sao cả để mình siết lại cái ờ, tiếp tục lại rồi tiếp tục nha các bạn kinh quá này chắc phải cho vô Eco. để gắn vào cái Eco, thôi nó bung hết thì mình sẽ tháo cái lưỡi mài này ra để ờ, giảm bớt cái độ rung nha các bạn rồi tiếp tục các bạn rồi đi tông rồi và kết quả là lên hơn 1.000 vòng trên một phút và bốc cháy nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kết tức là bốc cháy